Xin chào tất cả các anh em đam mê về môn bài lá Video này thì tôi sẽ ra mắt kỹ năng đánh bài mà từ xưa nay không ai có Mà những cái video này ngày xưa tôi làm rồi Đến bây giờ là cũng chưa ai có thể giải quyết được vì sao nó lại như vậy Đấy. Video này ai ai thắc mắc gì giải quyết được hay không thì có thể comment xuống bên dưới Để xem là có đúng cái video tôi làm không Tôi sẽ trải nghiệm cho kỹ năng đánh liêng Không cần phải nhặt bài gì cả Thế nhá, bắt đầu nhé ví dụ một bộ bài như này 678 tôi sẽ xào chả lên ạ xào chả lên cho xanh chín như thế này sẽ là xanh chín đúng không chứ không đến khi bỏ là không xanh chín phải xào chả lên bài mới bài mới thì xào chả để làm sao biết là sao lấy được hiệu quả kỹ năng này thì cái kỹ năng này thì không ai không ai có thể làm được biến hóa nhé kỹ năng này quan trọng là tôi làm làm sao nó biến hóa Đấy, các bạn nhìn nhé thích này cắt bài này. Đấy, thích tôi cắt bài như vậy thích tôi cắt bài nhé cắt lên cho bạn xem đánh lúc nào cũng là hiệu quả 100% cắt bài thoải mái mà Đấy, đây là kỹ năng đánh liêng biến hóa đến khôn lường không bao giờ dừng lại ở một điểm nào đó Đấy. đối với một trận chơi đánh liêng đây là trận đầu nhé còn đối với những một trận sau thì nó rất đơn giản không có gì khó khăn khăn cả tôi làm sẽ biến hóa lúc nào cũng là biến hóa ấy. không bao... đối với đánh nghiêng, cái này không bao giờ gọi là, là phải nhặt bài trước hay làm như thế nào các bạn cứ xem kỹ video của tôi Đấy. Đấy. đối với những kỹ năng mà có thể nói lên là cứ phải xào xẻ lên vẫn được đúng không Đấy. xào xẻ lên thoải mái xào xẻ này sau đó cắt bài này thích lại cắt bài này vẫn ok tôi làm quan trọng là biến hóa nha Ván trước là jvk ván này là quy giã đối với kỹ năng hoàn toàn biến hóa không bao giờ dừng lại ở một cái con số nào cả đấy các bạn thấy không làm gì có ai đánh bài mà được như này không bao giờ có đấy bây giờ ví dụ trong một trận chơi tôi nói đơn giản ví dụ trong một trận chơi còn hai nhà như này còn hai nhà như này đánh liêng mà đúng không tôi sẽ phải gà cửa một nhà tôi chọn điểm đấy nhà tôi thắng này nhà này thua này nhà này úp bài và đọc này nhà này thì khỏi nói luôn này đấy. nhà tôi lúc nào thắng này đối với một trận chơi đơn giản như thế rất đơn giản các bạn nhìn thật kỹ nhé tôi làm sáng này à, các bạn này. Đấy. thích lại cắt bài đánh bốn năm nhà đều được mà không hề rút đít nhé khóa đít lại nhé chia bình thường nhé tôi làm sẽ rất biến hóa cho các bạn các bạn thấy không lúc nào cũng là biến hóa không bao giờ dừng lại ở một điểm nào Đấy. ván là JVK ván là phi cá và ván này là ba ba k trong một trận đánh đánh liêng thì lúc nào chỉ còn hai nhà thôi Đấy. nhà này chín thì tiếp theo là cái chắc rồi úp bài vào nào Đấy. đối với tôi đánh bài mà nói để mà nói đánh bài không bao giờ ai có thể so sánh được như thế này đây là một kỹ năng rất là đơn giản Đấy. nhưng nó rất là hiệu quả thích cái cắt bài Đấy con dưới làm gì nhá quá đít nhá chia rất là bình thường các bạn thấy không lúc nào cũng biến hóa không bao giờ dừng lại ở một ván nào cả không bao giờ dừng lại ở một ván bất kỳ đấy là nghệ thuật của chúng tôi đánh bao nhiêu nhà cũng được sẽ không bao giờ dừng lại nhé đấy. bây giờ ví dụ đánh lên năm nhà đi trong ván bài như thế này thì sẽ đánh lên năm nhà đi không đánh lên ba nhà nữa thì đánh lên mấy nhà thì nó cũng thế thôi đối với tôi nhà này chín này, này nhà này chín là theo này đúng không theo thì úp bài vào đảo là tôi ảnh này để đánh liêng ấy đánh gì cũng thế rồi chỉ lắc bài phát là biến mất này nghệ thuật nó hay rồi nghệ thuật nó hay ở cái chỗ đấy bây giờ tôi lại xào xẻ lại cho các bạn thôi chứ các bạn lại bảo là đánh mà không xào xẻ lên kỹ năng này từ xưa nay không ai có đánh năm nhà cũng được mà bốn nhà cũng được đấy xào xẻ đan đan rất nhiều kiểu đấy các bạn muốn đánh 5 nhà hay 4 nhà đều có thể làm được với một quy trình rất đơn giản đây là tay nghề của tôi lâu ngày không được ờ, tạo dựng nên đảm bảo các bạn sẽ không bao giờ ai đoán được các bạn đoán được thì các bạn có thể cứ liên hệ với tôi Đấy, để xem kỹ năng ván này là tôi chia cho nhà bên cạnh Đấy. lúc nào tôi cũng làm được một cách biến hóa các bạn thích đánh bao nhiêu nhà được đây, ví dụ còn để mà nói nhặt bài tôi không bao giờ để dưới đáy các bạn tôi làm bài nhé tôi không bao giờ để bài dưới đáy mà tôi để trên trên này để bên trên này tôi cháo rất bình thường không có kèo cậy gì nhá cháo rất bình thường các bạn muốn đánh bao nhiêu nhà được thích thì cắt bài lúc nào cũng vẫn là ok Đấy, tôi cháo rất là bình thường đây là kỹ năng nhé đây là gọi là kỹ năng kỹ năng Đấy, các bạn thấy không chia bài liêng là nó phải biến hóa biến hóa thì ra là tiền còn đã biết làm bài mà cứ nhặt bài mà để dưới đáy như thế này thì quá rất là không ok lắm đây các bạn nhặt bài cứ hay để dưới đáy này để dưới này đối với tôi chia bài ấy, tôi để ba con này ngửa lên cho các bạn xem nhé để ngửa lên này trong một trận chia bài để ngửa lên làm chắc là nói chung là không ai nhìn thấy được Đấy. các bạn nhé đây là tôi đánh năm nhà như thế này chia ra là 5 nhà vẫn là lấy được kỹ năng đánh liêng hay ba cây tuyệt đỉnh đây là đánh liêng đánh liêng thì tức là không cần phải là cân cách cân cách thì rất đơn giản đấy tôi làm rất tiến hóa thường thường thì như những quy tắc ban đầu sẽ không bao giờ ai phát hiện được là tôi chia bài là tôi lấy bài hay như chỉ cần quan trọng là mình được trả bài ra bài thôi bài mình lúc nào đây liền tôi để mà nói là chè bài lúc nào cũng cần to nhé xào bài trên chín thì ai có thể xào mà đúng không đánh bài quan trọng là mình được xào chè được xào trẻ là mình thắng rồi thắng tuyệt đối rồi với một kỹ năng của tôi thì hướng dẫn cho các bạn thì không có gì khó cả miễn phí tôi còn làm được cũng chi là hướng dẫn cho các bạn những đòn đơn giản như này đối với kỹ năng làm bài rất đơn giản đấy, thích cắt bài đấy. sự mà lúc nào cũng biến hóa bạn nào cảm thấy giải được cái kỹ năng này của tôi thì cứ comment bên dưới kỹ năng đánh liêng nhanh nhất hay nhất năm 2019 và đến năm 2020 chắc cũng không ai giải lý được vì sao tôi đánh như thế này thì các bạn có thể là comment bên dưới để đăng ký kênh của tôi để xem những video mà tôi chia sẻ miễn phí cho các bạn để cùng học hỏi xin chào các bạn đây